Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh WinCood nha Như đã giới thiệu ở bài trước thì à, tập này WinCood sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là hot trong thời gian gần đây đó là món trứng ngâm tương Nhưng mà WinCood sẽ giới thiệu các bạn là theo cách của người Hoa đó là món trà trứng ngâm nước tương và xì dầu các bạn ở lên màu rất đẹp và thơm nha cả nhà Rồi cả nhà mời cả nhà cùng vào bếp với à, WinCood nha Về nguyên liệu chúng ta sẽ có là 6 đến 7 quả trứng gà các bạn nha à, chúng ta sẽ nấu với 500 ml nước nha các bạn rồi, lạnh đó rồi về gia vị và hương vị chúng ta sẽ có là một đến hai cánh hồi các bạn nha rồi quế vậy mình cho một miếng nhỏ khoảng cỡ một hai gram các bạn nha và nửa gram tiêu xiên tiêu các bạn ở tiêu tứ xiên mà không có thì có thể dùng uh, tiêu thường nha đường mình sử dụng là 10 gram còn muối mình sử dụng là 23 gram các bạn nha các bạn hay dùng muối ờ, hồng hoặc là muối ờ, thường cũng được nha rồi nước tương mình sẽ sử dụng là 20 ml và mình sử dụng là thêm là 10 ml ờ, hạt xì dầu các bạn nha và mình sẽ sử dụng hai bịch trà luôn à, mình các bạn hãy dùng trà gói các bạn cũng được nha rồi tiếp theo mình sẽ đun một nồi nước sôi các bạn nha và mình sẽ bắt đầu luộc trứng à, thì mình để nước sôi mình luộc trứng nếu bạn nào muốn hồng đại mình luộc khoảng 7 phút các bạn nha còn bạn nào muốn chín thì luộc gấp đôi lên khoảng cỡ 12 13 phút nha các bạn nha rồi thì các bạn muốn ăn như thế nào nha nhớ là mình phải canh nước sôi thì mình sẽ canh trứng dễ hơn các bạn và sau khi cho trứng vào thì các bạn nhớ lưu ý nha mình phải đảo đều trứng nha cho cái lòng đỏ nằm ở giữa các bạn đó, nếu không các bạn mà không đảo á lòng đỏ sẽ nằm hai bên rất là sẽ mối đẹp các bạn nha đó ưới các bạn một điều nữa thôi rồi sau khi 7 phút trôi qua thì mình sẽ lấy cái trứng gà ra mình ngâm nước lạnh các bạn nha đó. sau đó mình sẽ để nguội xíu mình sẽ dùng muỗng á, muỗng nhỏ để mình à, gõ vô cái phần gạo trứng á, để mình tạo cái vân nha các bạn đó. Ok, trong khi chờ trứng nguội thì mình sẽ bắt đầu mình rang các nguyên liệu tạo mùi để mình nấu cái nồi nước tương để ngâm cho các bạn à, các bạn cứ cho những nguyên liệu như là hồi nè quế xiên tiêu vào à, mình mở lửa lên mình rang các bạn nha rang nóng cho tạo mùi sau đó mình mới cho nước vào mình nấu cùng với nước tương nó sẽ vào các bạn nha thì à, mình phải rang trước thì nguyên liệu sẽ ra cái mùi rất là thơm và mình nấu sẽ nhanh hơn các bạn và mình sẽ ngâm trứng sẽ lại lẹ hơn các bạn nha đó. mình rang khi nào nó ra cái mùi á vậy mùi đó ok mình sẽ cho nước vào đó. thường mình rang khoảng cỡ tầm nửa phút đến phút là nó mình đã có cái mùi thơm của mình rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho nước vào các bạn nha ok rồi sau khi mình đã cho nước vào thì mình sẽ cho hai gói trà các bạn nha đó, thì mình lưu ý các bạn nha là trà nếu các bạn nào mà dùng mà trà mà càng thơm càng ngon á thì lúc mình làm cái món trà trứng này á, sẽ rất là thơm và đậm vị các bạn nha đó, nên trà mà càng hảo hạn càng tốt các bạn nha à, mình sẽ cho nước ờ, nước ờ, lạnh cùng với trà mình nấu nó sôi các bạn nha sôi sau đó mình mình mới vào cho những gia vị còn lại vào nha các bạn nha ok và sau khi nước sôi rồi đó trà đã là mùi rất là thơm rồi nha bây giờ mình sẽ bắt đầu cho gia vị vào mình sẽ cho muối vào nào rồi tiếp tục mình sẽ cho đường nha các bạn nha rồi sau khi cho đường vào mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại như là nước tương nè xì dầu vào nè đó mình sẽ nấu sôi thêm 10 tới 15 phút nữa nha cả nhà nha cho nó ra hết chất và sau đó thì mình sẽ để đắp lại thêm 10 15 phút nữa nha cả nhà đó. Ok và sau 10 15 phút nước đã sôi sùng sục rồi các bạn thấy không đó bây giờ mình sẽ tắt bếp mình để thêm 10 15 phút nữa nha đó và sau đó mình sẽ vớt cái phần xác chè ra cả nhà nha Ok và sau khi trứng đã nguội rồi bây giờ mình sẽ dùng muỗng nhỏ nhỏ là muỗng nhưng kiểu như muỗng à, ăn hồng bình lộn đó các bạn mình sẽ gõ từ từ với các bạn để tạo những cái vết nứt trên bộ trứng á thì từ những vết nứt này của trứng á, khi mà nước tương xì dầu nó ngấm vào các bạn sẽ tạo cái vân rất là đẹp nha nên các bạn nào mà có à, hoa tay á cách khéo á, mình gõ cái trứng á, vết nứt đều và đẹp thì sẽ ra cái cái hoa văn rất là đẹp các bạn nha đó phụ thuộc vào tay nghề của các bạn đó các bạn đó, đôi tay à, vàng ngọc của các bạn đó Ok rồi và sau khi 10 15 phút trôi qua nước đã nguội hơn rồi bây giờ mình sẽ vớt xác chè đây cả nhà nha đó chè đã hết chất rồi mình vớt ra thôi và sau đó mình sẽ cho cái phần nước này vào cái khay cùng với những quả trứng đã được tạo vân rất là đẹp mắt nha các bạn nha rồi sau đó mình sẽ ngâm các bạn nha ngâm khoảng nửa ngày tới một ngày tức là 12 tiếng đến 24 tiếng các bạn nha các bạn nào mà ngắm càng lâu thì sẽ gia vị sẽ thấm vào càng ngon càng ngon hơn các bạn nha đó mà nếu mà để lâu các bạn nên để ý thì mình để tủ lạnh các bạn nha đó để trứng được tươi và ngon hơn các bạn mà đỡ bị hư nữa nha đó mình sẽ từng qua trứng vào thôi rồi sau đó mình sẽ cho phần nước tương xì dầu đã nguội vào các bạn nha đó. Ok, chúng ta rưới nước tương xì dầu vào thôi các bạn ha, rất là thơm nha Thơm mùi trà nè, cùng với màu xì dầu màu tương nè, rất là thơm luôn nha các bạn Hoa hồi với xiên tiêu đó, đó đúng tiêu chuẩn miền hoa đó yeah. Dạ. Thì bạn nào mà không thích kiểu này thì có thể sử dụng theo kiểu người Việt Nam á Nhưng mình chỉ cần thêm cái xì dầu cho thôi, hạn như các bạn ngâm hành với ờ, hẹ đó Nhưng mà ngâm xì dầu cũng được nha các bạn nha Thì sẽ theo kiểu người Việt Nam mình Rồi mình sẽ ngâm trong vòng nửa ngày tới một ngày là 12 24 tiếng nha rồi mời các bạn cùng xem kết quả sau 24 tiếng trôi qua nha các bạn nha đó các bạn thấy không đó, những vết nứt đó nước đã thấm vào các bạn thấy không thấm vào đó, tạo màu đậm rất là đẹp nha bây giờ mình sẽ gõ thử một trái xem như thế nào nha cả nhà và các bạn cùng xem thành quả vỏ trứng đã được ngâm trong tắm mình trong nước tương xì dầu đó từng miếng uh, vỏ trứng sẽ được lột ra và sẽ để lộ trong đó là những vân rất là đẹp mắt nha cả nhà đó thấy chưa đó, bạn cứ lột từ từ nhẹ tay thôi nha đó sẽ tạo những cái vân rất là đẹp luôn nha quá chuẩn nha cả nhà ơi ok và sau nửa tiếng chưa qua thì mình đã lọc xong hết tất cả những món trứng rồi cả nhà xem à, rất là đẹp nha và bây giờ mình sẽ trang trí để ăn wow wow wow wow cả nhà xem có đẹp không nào trời ơi từng vân trứng nổi lên rất là đẹp mắt cả nhà nha chưa kể vị thơm của trà hòa với vị thơm của hương hoa hồi hương quế hương tiêu trời ơi còn nhìn tuyệt vời bằng cả nhà nha nó rất đẹp mắt luôn đó các bạn đã ăn lòng lòng đào lòng đỏ gì đó có đầy đủ luôn nha cả nhà nha đó chỉ sau một ngày thôi chúng ta đã có được thành quả rất là tuyệt vời cả nhà rồi xin chúc cả nhà có những phút giây thư giãn trong thời gian chống dịch này nha đó rồi hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nhớ đừng quên đăng ký like và share nha cả nhà ơi bye bye em cả nhà rất nhiều